Hello xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đăng Chan đây Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tựa game Đó chính là Enter the Tutorial Hôm nay mình chỉ quay cái một cái trò tựa game này nha Và đây sẽ tập đầu tiên của cái series của tựa, tựa game Enter the Tutorial này Bây giờ bắt đầu nè Thì trò này thì trò này ấy mình vô tình thấy trên kia cửa hàng game một hack mình lấy <laughs> mấy miễn phí rồi giờ chúng ta sẽ bắt đầu à, ô có bốn người hai nữ hai nam ôi hình như mới thấy covid à không có gì <laughs> ừ, hình như nó chọn ai ta hai đây ấy hình như đây và xem mặt thấy nó Xem cứ quậy nó quậy lại coi Thôi cười Rồi Ờ coi thử nhấn nút đeo di chuyển ta Ồ oh, kênh có cái hình bắn súng này tụi đây á Gì đây À nhấn nút y được nói Ok Đủ Đi về thì nó đỡ À đây Thâu Tắt Rồi ok vô rồi rồi mình lại vô cái khu gì đây khu chi thức rồi quách nè cái gì đấy wow. nhấn nút y ok rồi giờ người đây nói phải vô trong đây chơi vô ừ, gì đây giờ đi ha hình như ông nói đi về mấy cái đây sao á ô ô người mình là người vô cực mình nhấn nút y là mình đẩy được à ô kênh kênh kênh kênh kênh dạ ui ui ui dạ à à dạ ôi ô bơm bơm bơm bơm chứ cái đây không có làm gì hết mấy cái này không có làm gì rồi à, sau khi bài Thì đây ừ, Đây phần nhấn chuột phải Đỡ mà Nhờ ní Rồi Ô ô ô Do Ô Anh chuột phải Ô Biết cách chơi rồi Cái chung ơi Mất không Yes Vô vô vô vô vô của cái map này yeah. Dạ. đúng không yes ừ rồi ok đi rồi ạ em mình mình qua được không ô sao chặt nó như có miêu đôi vậy coi hình như ô oh, súng sáu năm súng súng sáu năm ô oh, kinh kinh kinh kinh kinh chó lọt xèo ní gì có cái được gọi là đạn đạn không thì đạn chứ hả oh. nhấn nút vi để mày dùng cái này rồi ô kinh thế ô cái này mạnh à chưa vô đúng không ôi sao ác thế <laughs> rồi qua tiếp qua tiếp ủa phải gì đây ủa sao không có qua Nhanh lên Ô có cái thúng mà, Ô súng À ngon Ô có địch có địch No Lầu nờ Dứt đó Ok Hello Ủa sao nó bánh mình Ô nhìn theo thấy nó kiểu gặp nhìn theo thấy Ok á Ôi dạ Ui Bầm bầm bầm bầm bầm bầm Ôi một nghe miếng đạn Sao cơm vậy Yes ừ, Mấy cái viên này mình lấy ra đỡ làm gì ta What Bắn ừ. Trời ơi Sao không bắn được ta Ôi Ôi Ôi No No Yes mình cũng không biết mấy cái viên trên đây rồi làm gì quá thôi cứ đi đúng đất đất đất đất đất băm băm băm băm băm băm băm băm băm ờ, cái gì đây ô ui kinh kinh kinh kinh kinh ôi đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng à tiêu chọn một con da da da da da da da da yes về ô sọt kinh No, yes oh, Gì chúng địch cũng vượt qua đây Chơi Ô mình mất mẹ Cần Mình rơi xuống thử À bỏ lần mình bơi mình mất thiệt một mẹ Chết lâu Coi giờ làm sao đây Ồ cái đây Cái bên dẫn thuốc hả Nhắn lúc gì nữa Ủa gì giờ làm sao Ủa Ủa làm sao làm sao Ủa làm sao đỡ lấy cái đấy What Thôi Ô súng súng súng Ồ ờ, oh, còn không lấy rồi Tức cười Thôi lên lên lên lên lên Gì đây Gì đây What the Nó là cái teleport Mình biết làm sao Nhấn nút map Mở cái map gì à, xong rồi nhấn ô oh, thấy không thấy không à. oh, teleport hiểu không hiểu không oh, ok đây đây đây ô oh, có cái thùng trời không có gì hết thôi đi đi đi đi đi, đi tiếp Ôi đến No chấm bơm hả Ô Ô cái này mình Ô oh, cái này mình hồi sinh lại chỗ spam là teleport Ô oh, oh, Đúng không dạ, yeah. Nhập đẹp Da da da da da da ta À teleport Ôi Xe hồi sinh đây đấy Chết Chết hả Ừ. tốt lắm con trai nhưng mà không bằng đâu ủa sao sao nhấn nút chuột phải không được chưa vô bồ banh banh ơ ơi rồi chết teleport teleport rồi rồi set spam không wow ô oh, spam nữa có đăng ký gì đây Oh final thì đây Hãy nói với tôi khi khi mà người đã chuẩn bị cho thử thách cuối cùng Thử thách cuối cùng là cái gì What No Quay quá oh, mặt mặt như điêu này oh. No. No no no no no. Sao cứ teleport hoài thế? À, nhưng mặt mà sao cứ thiệt? I don't like this. Oh. Thì pha. Yeah, cái này cái gì đây? Cái này cái gì? Beast Topter Unlocked. Cần. Mà mình không biết cái này là gì. Ô, mắc hồn. Đây đây đây đây đây. Rồi. Tới bridge gì đây? Ô bên kia sẽ bị khó á. Và đâu cười. Wow wow. Ô hai đây hai đây nói mình cho đi rồi giờ mình qua vượt qua kia. Ok, đi đi đi đi đi. Rồi đây mang một thì sao á Ủa Mới khối gì vậy Đây Dạ Hí Ok vô vô vô vô vô Ủa đây Infinity Đây súng gì vậy Ồ đây súng gì đây Đâu phải súng bi Đâu phải cái súng này bắn đậu Ô vẫn lấy mấy con này No No Đánh boss ở à, đây không phải boss cái xe bỏ đó đồ đó được mà ôi bậy chết you are dead bitch chết chết chết chết chết chết bam bam bam bam bam bam bam bam chết ngay giờ chơi quá đừng chơi là vậy về bên kia đánh luôn Ủa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đa đất đất À bóc mẹ No Yeah Là đây là đây là đây Yeah Bum Nice Bao bao bao bao bao bao bao bọc Ô con này IQ thế E ơi mà chỉ cần nhân tàn mà tao đánh hay Ơi trốn đúng không Không được dưới đây còn gì nữa Ôi Ui Hình như mini boss Ui ơi Ơi What the fuck is that No no no no no no no no no Yeah You You ô oh, ngon ngon ngon được tí gì đây tí gì đây Maxium Bear Ô oh, có súng mà sao mình không bây giờ lấy được ta Tức cơ Đúng mình vây lại spam Rồi Đi tiếp Hí ha, ó mất mạng mình giác cái việc mất mạng còn bao nhiêu đi boss nữa không ô con kia con như vậy ô con này hồi mới nha con này hồi mới nó chịu nó bắn nhanh ơ lúc này mới thấy con gì mà màu vàng vàng ô con mèo vàng vàng là con đó Vì em mất dây Mất dây oh. Rồi You are dead Spy Chết ba nhiều Ui Rồi ok Trời thiệt ạ Ồ oh, Nó có không nha Đánh mơ ma đây à Này thôi, Giỡn à Giỡn à Ơ ơ ơ Hui Xui Bập bập bập bập Đất đất đất đất đất đất đất đất Đất đất đất đất đất đất Bắt được bụng vào cái bà À Chấp một mẹ Yes Không ai đánh được đâu này chứ đâu chết đâu ạ ô sao kia chưa chết ô no thì súng đây, lên trên đây chơi luôn còn chơi bên kia nữa còn muốn chơi boss cho mà không muốn chơi mấy màn kia ô con này hơi mới ô hơi cân cân cân cân cân cân nó nó nó nó nó ô có slam Ôi Ôi Cái gì ô, Đi hai con I want die Ơ ờ, đây bánh hit chết à Dễ Ta Dạ ưa, ưa, ưa, ưa, ưa. Ô con này đủ con này con Con cu con cũng chưa chơi Ok Lao lao à, ờ, Bang Опа! oh, Mất khôn giờ chết một con Không ai đánh được đâu Không ai đánh là được đâu Yeah, không ai đánh là được đâu Chịu không Vô vô vô vô vô Rồi, đi về về về về ô xe chỗ đây xe nó rộng đấy boss á ôi thôi mấy đây là nó chiều, thôi thôi em không có dụng có ấy giờ bao bao bao pin bam bao tap ba pin bạc bạc pin bạc ô sao đây nhiều màng vậy mỗi màn chơi hơi lâu Hey! Ah! À. Rồi Ê hình như có cái cửa Đấy cửa bên đó Rồi Ô màn đây hơi xe nha Ồ Gì đây Blank bắt cóc Nóc bắt cóc Cái gì Rồi về Bot đi À Còn không phải là bot Ủa đó Dính cho bảy Ồ oh, trời ơi Ồ có tụi nó được bắn No Đi rồi Bam bú bam Yes Còn mấy mẹ bên kia nữa Dạ yeah. Ủa hình như đây boss hay sao ấy Ủa sao có cái ổ vậy Ai được rồi nói Ngay Wow, chiều sâu à. What the Chim sâu muối à. Lần đầu thấy thấy boss em là như vậy quá Ờ, nhảy, nhảy, nhảy ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi bay bay bay bay bay bay bay bay no no I am dead. Fuck. Rồi thì giờ xin chào các bạn giờ video đến đây thì đúng để kết thúc rồi thì và mình nghĩ là video vay đến đây thì được rồi thì giờ hẹn gặp các bạn vào video sau nha thì mình sẽ vay thêm tập này nhiều tập cho đến khi kết thúc trò chơi này và giờ xin chào các bạn nhớ các bạn nhớ like share subscribe và nhớ nhận đăng ký kênh mình để mấy mình làm thêm nhiều video mới nữa nha giờ xin chào các bạn và bye bye bye